vườn nho bạn có thể nói là một cái vườn nho uh, đầu tiên uh, có những cái uh, đột biến đầu tiên uh, để trồng cái giống nho hạ đen uh, của nhà ông Nguyễn Hữu Hùng ở thôn Thanh Quang xã An Thượng, An Thượng huyện Đức, Hoài Đức thành phố Hà Nội và trên diện tích ở đây là uh, với diện tích là 3.600 mét vuông tức là uh, sấp xỉ vào khoảng độ tầm một mẫu vâng vào khoảng độ vào một mẫu uh, diện tích là một mẫu đất và trên cái giống nho hạ đen ở cái thời điểm là uh, năm nay là năm thứ hai năm bắt nay đầu ăn cho quả. bắt đầu ở giai đoạn thu hoạch các bạn nhé và sau đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn để tạo ra những trái uh, nho cho những chùm nho quả đồng đều mẫu mã đẹp uh, căng mỏng và được thu hoạch sớm trước thời vụ khoảng độ nửa tháng cho được thu hoạch trước thời vụ nửa tháng so với um, với cái nhà sản xuất giống ờ, khuyến cáo và để làm sao mà tạo được cái nho có độ đường cao uh, chất lượng uh, thơm ngọt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tức là tạo ra một cái cái nho sạch thì chúng ta đến với một quy trình hướng dẫn tưới cho nho đấy và ngày hôm nay thì à, chúng tôi sẽ hướng dẫn nhà vườn là tưới theo hai cách để cho bà con có thể lựa chọn một trong hai cách tưới này Vâng Vâng thưa bà con là để uh, tạo uh, cho nho được trái to, chùm to, quả đồng đều, mọng trái, ngọt và được thu chất vụ thì chúng ta dùng cái sản phẩm này Đấy, dùng cái sản phẩm phân bón sinh Tân Phát Bắc Giang này và ở đây thì uh, chúng tôi sẽ làm demo trên một cái dung tích là một nghìn lít thì một nghìn lít thì chúng ta một nghìn lít 1 nghìn lít thì chúng ta phải dùng 10 cái túi vân silic như thế này để chúng ta pha trước vào trong một cái xô xô như thế này Các tay chúng ta Sau đó chúng ta pha nước để cho nó tan phân ra Rồi chúng ta sẽ đổ một cái dung tích 1 nghìn lít Xong chúng ta sẽ tưới theo hai cách là một là tưới nhỏ giọt Hai là tưới trực tiếp vào gốc Cho 10 gói này vào trong một khối vâng 10 gói và một khối nước các bạn nhé nhưng mà để cho nó không bị tắc vòi thì chúng ta sẽ pha phân từ ngoài trước Vâng, sau khi đã cắt đủ 10 túi phân vào trong một cái thùng trên như này thì chúng ta múc nước đổ vào đây để cho phân nó tan ra. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đổ vào một tí ờ, phi có một dung tích là 1.000 lít nước để tưới cho cái diện tích ở đây là uh, tưới cho làm 10 xào các bạn 10 xào à, quy trình chúng tôi hướng dẫn là cứ một cái túi phân phân tích này là cho diện tích là một một xào nhau đấy phân sẽ không tan hết các bạn nhé nó sẽ còn một chút ờ, bã phân ừ, bởi vì nó có thành phần canxi cho nên nó cũng có tan thế thì à, mình sẽ hòa ra rồi mình đổ vào cái, cái ngâm trước. Ừ, các bạn có thể ngâm trước ngâm trước để cho nó tan ra thế sau đó thì mình, mình chất mình đổ vào trong trong phi rồi sau đó còn bã thì mình có thể làm lỏng ra để tưới vâng. tưới vào gốc vâng đấy thì bây giờ ông đổ vào đi ạ. cái này mà có thời gian chắc là ngâm được khoảng vâng. độ 10 15 phút đúng không đúng không hoặc là nửa tiếng là nó tan hết các bạn tan hết vâng. nếu như là bà con có điều kiện thì mình ngâm trước nhé còn nếu không có điều kiện thì mình có thể là cắt ra xong thì đây chung chút Vâng sau khi mà phân đã được à, pha ra một cái thùng phân như thế này thì chúng ta đổ vào một cái phi cái phi này có dung tích là một nghìn lít cái vã này cái thì cho vào tới làm loãng nó xong rồi đổ tiếp ạ vâng. bây giờ mình cho thêm nước vào đây để làm loãng nó ra cái bã phân để nó còn một chút thì mình làm loãng ra nếu có điều kiện thì bà con có thể là ngâm trước có tác dụng gì thì à, thưa bà con là cái việc tưới này thì như ban đầu chúng tôi đã nói là nó giúp cho cây nho sinh trưởng và phát triển tốt hơn và nó giúp cho đầu tiên là phát triển bộ rễ đây đây cái nó giúp cho cái bộ rễ này hấp thu dinh dưỡng tốt và vận chuyển thức ăn tức là trong này là nó có phân chuồng rồi thì uh, à, NPK thì đã bón nót ở giai đoạn đầu thế và khi mà có phân silic thì nó giúp là vận chuyển thức ăn nên nuôi thân nuôi lá nuôi thân nuôi lá và nuôi quả đấy nuôi thân nuôi lá và nuôi quả tốt hơn đây đấy. và nó giúp cho uh, nho sẽ được thu trước vụ khoảng nửa tháng và cho chùm uh, to quả đồng đều quả chín đồng đều mọng trái và hạn chế những cái vị chát chua ở trên rau à, ờ, tạo cũng như là hay là hay nói cách khác là tạo cái độ đường cao vâng sau khi mà đã xong cái quy trình pha phân xong cái quy trình pha phân để đổ vào cái này rồi thì đấy tưới ra vâng chúng ta đến với quy trình tưới Tên cỏ ấy, đây đây cái chỗ kia đây đây đây. Cỏ sạch. bật máy lên để hệ thống tưới nhỏ giọt như thế này các bạn này tưới nhỏ giọt như này và cứ tưới như thế này trong khoảng độ uh, 10-15 phút thì chúng ta dừng lại Đấy. như này thì nó sẽ phân nó sẽ thẩm thấu quanh gốc nho Đấy và nó giúp cho cái bộ rễ phát triển mạnh và vận chuyển thức ăn lên nuôi thân nuôi lá nuôi quả tốt hơn Đấy. tí và cứ 7 ngày thì chúng ta làm một lần một tuần một tuần, một tuần làm một lần vâng tuần tới lần giai đoạn đầu thì bà con nên làm 3 lần tức là trong vòng 21 ngày thì chúng ta làm 3 lần cứ ừ, như thế này sau đó chúng ta dừng lại sau đó chúng ta dừng lại vâng dừng lại và cái nực tưới thì nó sẽ thưa dần ra nó sẽ thưa dần ra các bạn nhé à, sau khi mà mình ờ, tưới nhỏ giọt cho nó khoảng 21 ngày là ta làm ba lần rồi thì những lần sau thì ta sẽ tưới một tháng có tưới một lần ta cứ thưa dần thưa dần ra đấy và cái quy trình ờ, cho đến lúc thu hoạch thì ta tưới cho nó khoảng độ 5 lần thôi 5, 5 lần ok vâng. Vâng. đấy tức là nếu mình không bón nốt bằng cái túi 5 cân silic thì mình dùng cái túi 300 g mình tưới cho nó 5 lần như vậy là có nghĩa là một tháng đầu là tưới làm ba ba lần ba lần vâng. hai những tháng, tháng sau là... một tháng tưới một lần vâng. chia năm lần năm lần đó ờ, được thu hoạch đấy vâng, vâng. và uh, khi dùng cái này thì cây nho nó sẽ uh, cái sinh trưởng và phát triển tốt và nó hạn chế được những cái bệnh hại hạn chế được những cái uh, nấm mốc cũng như là những cái bệnh phấn trắng uh, vâng. nhện muội dẹp ở trên cây nho rất là tốt và giảm được cái Ờ, lượng thuốc bảo vệ thực vật ừ, được khoảng 6 70 phần trăm trên cây nho đấy và sau đây chúng ta đến với một quy trình tưới thứ hai là bởi vì có những bà con là trồng nho nhưng mà chưa có hệ thống tưới nhỏ giọt thì chúng ta tưới cái phân xịt này như thế nào thì chúng ta sẽ đến với quy trình hai